Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official um, Thì hôm nay mình sẽ làm một video rất chi là Tóm lại là đây là một video mà mình cảm thấy rất là ưng ý từ trước đến giờ luôn ý Thì hôm nay thì mình sẽ làm bánh pizza Wow uh, <laughs> Ok, và nếu các bạn thích video này của mình thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Bây giờ thì mình sẽ đi bắt đầu nào Let's go <laughs> Nói vậy thôi nhưng mà thực ra mình cũng không có ý định làm bánh pizza đâu uh, Đây là bánh pizza mà mình đã đặt từ ngoài quán về Ở nhà thì đói quá nên mình đặt bánh về ăn cho đỡ đỡ buồn ấy Thì mình tiện đây thì mình sẽ review cái bánh pizza mà hôm nay mình đã đặt ngoài quán về cho các bạn xem nhé Khi mà mình đặt về thì nó sẽ có một cái hộp này này Và hai gói Một gói là gói tương ớt, hai là gói tương cà cho mình ăn ấy Đây là cái bánh pizza mà mình đặt Ok và cái bánh này thì chắc là size ép rồi thì mình thấy nó khá nhỏ ấy Đây là bánh pizza loại à, bò ấy, bò ngô Mình có thể quay gần cho các bạn xem này uh, Như các bạn có thể thấy là ở cái bánh pizza này của mình thì nó sẽ dại một lớp bơ ở trên này Ngô này, bò này, xong ở dưới chắc là lớp đế rồi Bây giờ thì mình sẽ cắt gói tương ớt nhá Mình ăn tương ớt thì mình sẽ cắt tương ớt mình sẽ dải từng lớp lên trên cái pizza này này đó mình sẽ dải vòng tròn bơm nhiều quá bơm hết gói này luôn ok Ok và bây giờ thì mình sẽ ăn bánh này nhá Ăn xem có ngon không Cái bánh pizza này của nó ấy, thì nó đã cắt sẵn cho mình rồi ấy Nhưng mà như kiểu là nó cắt không được đứt đứt hết ấy Nó còn dính dính Wow, ngon nhỉ Ngon không? uhm kiểu là nó hơi ít bơ hay sao ấy cảm giác hơi khô mình có cảm giác như cái đề bánh của nó vẫn còn sống ấy nhưng mà nói chung là ăn cũng tạm được kiểu để nguội rồi ấy nó không được giòn mình thì, thì mình thích ăn pizza lắm ăn pizza ngon mà tại vì một có một số bạn các bạn bảo ăn pizza không ngon đấy nhưng mà mình thấy rất là ngon ok các bạn ơi, mình vừa ăn xong ba miếng pizza mà giờ mình nó kinh khủng luôn ý. Kiểu nó cay cay, tại vì mình cho nhiều tương ớt quá ấy, nên nó cay quá. Giờ chắc không ăn được nữa ấy. Chắc là có một cái đây mình để tối thì mình sẽ ăn tiếp ấy. À, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên là nhớ ấn like, share lên kênh để ủng hộ mình nhá. Và nhớ là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn.